rồi xem nè xe của anh nè liệt rồi đụng banh đít rồi từ lúc mà tới từ lúc mà anh gọi thằng bảo hiểm anh đợi nó ngoài nắng ngoài mưa là tiếng đồng hồ đợi công an tiếng rưỡi mình bị đụng á chưa hỏi ủa anh có làm sao không hay là ủa xe anh có làm sao không không có đâu vô đổ cụp cụp mở giấy rồi à, đưa giấy tờ đây bản thôi thôi này không làm sao mẹ luôn đi tôi chán không những cái xe không đâu bằng lái đem về đồn nằm luôn cà vẹt xe tất cả nguyên bộ hồ sơ về xe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 nó bữa nay nó xin phép anh nó ra tòa lấy diện vợ nó nói má em cưới lộn mẹ rồi anh ơi nó nói thôi thôi dẹp bà đi không nào ngu như mày hết á tại vì bây giờ á ở việt nam mình nó có luật là ví dụ như bây giờ nó chưa cho kể mà anh kể nó kiện anh nên anh không kể được thôi đó nhưng mà anh là giám đốc của nó nó không dám kiện đâu nó kiện nó mất việc nên anh kể chơi cho nghe thằng này cũng giống như mấy em vậy đó cũng tuổi trẻ chưa trải sự đời đú đa đú đỡn uống rượu uống bia vô con nhỏ kia nó nó gài hàng mấy em nó gài cây một cái một tự nhiên sao vậy rồi không biết phải của nó không đó mình không dám nói nha nhưng mà tao có quyền tao nghi mày nó nó vậy đó mà đâu có phải một lần đâu mà hai lần nên bây giờ ở nhà nó có hai đứa luôn rồi nghĩ coi giờ gà trống nuôi con mà nó phải nuôi một con mà nuôi hai con ờ, ờ. đó mà tao trong khi nó nó ngồi nó cán đáng hết nó vừa làm mẹ mà nó vừa làm cha luôn mà nó vừa lo tiền mà nó vừa lo tinh thần luôn mà nó vừa lo quay phim cho anh nữa thôi cuộc đời nó đen luôn thằng nào thì chắc mấy em đây cũng biết nên anh phải đổi một cái đề tài khác à, thằng này kép phụ thằng này trình nó còn yếu nó quay mà video có giật giật hay tiếng gì bị hư hư á thì tụi em chửi nó đừng chửi anh nha những gì anh làm có thể làm rồi phần lại là do nhân viên anh thôi đó. anh đầu tư cho nó máy vip anh tuyển người tốt nó ưu đãi này nọ kia cho chơi pizza cho chơi game đồ này nọ các kiểu wow. trong công ty rồi à, thôi bây giờ à, tình hình là có một cái video hôm qua anh chia sẻ về vụ mà ăn mạc á ăn mạc anh chia sẻ anh kể thôi anh kể thôi không biết nào bán bảo hiểm mới vô nó khịa khịa tao lừa dưa mấy em ơi bởi vậy á nó nói anh câu rất là buồn nó ngồi nó nó nó uống nước mía nó nó nói chuyện đạo lý mà em rồi nó dạy anh về nào là luật pháp nó dạy anh về cuộc đời nghĩ sao buồn thấy mẹ luôn ủa tao nhớ tao nhớ ủa tao cái cà vạt xe của tao là xe mạc 7 tỷ mà ta nó dạy nó nói hồi anh tưởng đâu anh là thằng ất ơn nào dưới quê mới lên đó mấy em không có chút xíu địa vị trong xã hội nào nữa xong mà anh cũng ngẫm nghĩ nói ủa dù gì tao đứng tên bốn sổ đỏ mà ta đúng không mà cái sổ đỏ của anh nó bự nó nhỏ thì tụi em biết rồi đó đúng không anh đâu có giấu gì đâu anh công khai anh có cái bot rồi. À. tại vì sao tại vì nó, nó chung tánh anh nó như vậy đó là cái thứ nhất anh nói ở đây không không yêu cầu không cần các bạn đồng cảm các bạn có đồng cảm hay không đồng cảm thì duy vẫn là duy thôi các bạn đồng ý với tôi điểm này không nhưng mà nó vô nó ngồi nói chuyện đạo lý nó dạy nó nói là trời đất ơi bảo hiểm làm đúng lực rồi anh không biết anh ngu thì thôi thuê luật sư đi anh đồ để nó các kiểu đó nghe ngứa nắp giả man mấy em nghe mà thế, thế nghĩ nó gọi là bất mãn cuộc đời đúng á nghĩ về chị luôn á nên thôi hôm nay anh nói chuyện luật với tụi nó đúng không anh không phải là luật sư nhưng mà anh nói chuyện luật cho tụi nó nó nghe và tiện đây là cho mấy em học hỏi luôn tại vì anh là người trong cuộc anh có quyền mà tao chủ xe mà không cho tao nói luôn hả <laughs> thôi vậy tao bán xe à đúng không mấy em ông mà tự nhiên mày mua cái xe 7 tỷ bạc đóng thuế không ngập mỏ đúng không tiền sửa xe tiền bảo dưỡng tiền này tiền kia nói trắng là biết bao nhiêu cái quan hệ lợi ích trong xã hội kiếm sống nhờ xe của anh mày mày tụi mày tụi mày cho anh bức xúc không đó mà cái xe của anh mua năm 20 2018 2018 19 20 3 năm rồi bảo hiểm cứ cho 500 cũ đi 300 cũ tiền bảo hiểm rồi đó cho nói không hỏi thiệt á giờ cho nói thì nói không cho nói nghỉ like nghỉ nói luôn <laughs> dẹp luôn bán xe luôn ờ, vừa phải thôi mấy ông nội nói chuyện lịch với mình bây giờ anh nói thẳng một câu tụi em thấy đúng á tụi em phải like xe mua súp liền tao nói mày luật ở trên đời này không có cái luật nào bằng luật nhân quả hết á đồng ý không yes bây giờ bây giờ là 200 quốc gia và vùng lãnh thổ thì đương nhiên nó có 200 cái bộ luật khác nhau đúng không mà cái bộ luật nào đi chăng nữa nó cũng phải nó cũng phải là nó quản lý xã hội tốt độ công bằng xã hội luật pháp nó phải mang tính chất công bằng đúng không chứ không cái, cái tại sao ông tò có biểu tượng cái cân là công lý nó không được lệch đúng không mấy em đó thì nếu mà luật đâu có nghĩa là lúc nào nó cũng tối ưu luật đâu có nghĩa lúc nào nó cũng đúng đúng không đâu luật pháp á luật nào cũng vậy thôi à cũng do mấy ông nội viết luật ra thôi thì cái kiểu gì nó không phù hợp là phải sửa đổi cái đó là nghiêm túc mà nói còn bây giờ mình ủa tao đâu có nói gì luật bảo hiểm anh không hề nói ừ cái luật này hả cái này nọ kia anh chưa nói nó có nào chứ trơn ngồi vô sủa anh mấy em ma tức quá được nói chuyện luật đúng không nói chuyện luật anh là người nè trong cuộc nè cái xe của anh nằm bãi nè nó nói chuyện đạo lý với anh nó nói ủ gửi xe gửi xe công an mà sợ luộc đồ ủa xin lỗi có tiền mua xe hơi chưa mấy em có bị tai nạn lần nào chưa biết gửi xe công an cái bãi xe anh gửi anh đâm đưa cái phiếu thu ra biết nhiêu ngày không 60 ngàn ngày bãi xe tư nhân ông nội công an dẫn vô thôi anh nè bây giờ tình trạng của anh này nha anh bị tai nạn xong xào trẻ ngoài đường phố lập biên bản đo vẽ các kiểu hồ sơ gì đó biết vậy đó anh không quan tâm nhưng mà giờ quan tâm cái bãi xe tài sản của anh mà không cho anh quan tâm đúng không bây giờ nó là à, tài sản cái gì quý giá lấy được hết chúng chúng tôi chịu trách nhiệm thôi giờ nghỉ chơi được không quỷ hồ sơ đúng không tha nó luôn về nghe câu này lạnh lạnh chưa mấy em rồi xong gửi xe xong rồi cái tự nhiên đưa chìa khóa xe luôn cái này nè đưa chìa khóa xe đưa chìa khóa xe cho bãi xe luôn bây giờ làm sao chống hả không lẽ không đưa thôi không được xe tao mất tiền lắm tao không đưa mà được đâu thêm tội chống đối người thành công vụ cái nữa thêm một mà cũng cái này nó, nó ngộ lắm em bây giờ mày phải hiểu cho anh anh là chủ xe cái xe là xe 7 tỷ anh lập lại một lần cuối anh 7 tỷ anh mua bằng tiền việt nam nha mà bây giờ em đi vô bởi xe mà em không hề có lỗi luôn nha cái này cái cái thí dụ mình có lỗi thì mình không nói khỉ gì khô rồi cả mày có lỗi là sai bét rồi là không bàn cãi đó này là mình không có lỗi gì trơn trọi đó mà tôi cái gọi là anh là anh anh quê nhất cái chỗ là từ nạn nhân mà anh phải đi theo cái câu chuyện đó mà thằng thằng nào thằng nào thằng nào nó là bắt nó đi thằng nào với em điền vô coi thằng nào bảo hiểm đâu bơi ra đây rồi cũng trốn nha ông nó vô nó vậy đó cũng chính ông nội bảo hiểm ông bắt mình phải kêu công an ờ à, bắt kêu công an để lập hồ sơ này nọ kia họ đi theo cái đường của nó rồi ra vậy luôn biết vậy khỏi kêu luôn đúng không mấy em đúng chưa bây giờ vấn đề tiền bạc anh có tiền anh không cần nó thẳng luôn không cần mày Ô, má chưa biết mà đền tao được nhiêu tiền hết á mày hạt sát tao đúng không cái này cái này ờ, tụi em nghe tụi em phải hiểu là tụi em đặt mình vô hoàn cảnh tụi em là anh tụi em phải là anh cái đã tụi mới hiểu được cái tâm trạng của anh nha còn thằng nào bán bảo hiểm thì nó đâu cần hiểu đúng không bây giờ nó phải tìm cách nó trốn thôi hợp lý mà đâu tránh nó đâu rồi nó có quyền trốn bạn thích trả cho mình bạn trốn bạn thích đền thì mình bạn cứ khỏi đền thoải mái tôi không bắt bạn đền nhưng mà bây giờ bạn dẫn tôi đi vô câu chuyện này tôi hơi quê một chút vậy thôi rồi bây giờ giữ xe đưa chìa khóa chi vậy để làm chi để người ta ghe ghe ra ghe vô đó ba cái bãi xe tư nhân một đống xe luôn kế bên có một xe tải rồi à, xe nào cũng bị đụng giống mình rồi tùm lum tùm la xe cốc xe tùm lum vô hết nó tóm lại nói thẳng câu giận chịu bán hết đống xe đó chưa mua nổi xe anh nhưng mà giờ đưa chìa khóa rồi đừng có đưa chìa khóa có gì bàn giao cũng có gì ông bị luộc đồ ai chịu cha ông ờ, xong rồi tao đi hỏi anh kia đó anh yên tâm đi không nào dám luộc đâu mà nó nếu lỡ nó luộc thì sao yes. sao cuộc sống mà giờ mình nói chuyện bây giờ mày chơi anh đó thì mày chơi bằng văn bản mà anh nghi mày á thì mày kêu niềm tin ủa có phe không em có phe không nope. toàn là sức họng gãy giọng trên đăng dưới giấy không mà nói nó không dám luộc đâu anh biết vợ kiến xe nhiêu tiền không kiến không nói ốc yết này nọ nhiêu tiền đâu Ta, anh anh anh điện thoại lên mạc luôn hỏi nó trường trường hợp vợ luộc xe tôi ông có cách nào test không nếu mà xe tôi lên lên tỉnh ông test mà nó ra luộc cái tôi không dẫn ra khỏi bãi tôi làm tới luôn bực mình à đó cái đó yên yên tâm đi xe nó luộc nó bán cho ai anh ơi <laughs> cái đồ mày nói gì mắc cười với ta tao tao quan tâm là nó có luộc không luộc mà nó nó luộc đồ nó luộc đồ anh nó bán cho ai thí dụ như mấy con xe cốc e, e hay c gì đó ở ngoài thị trường nó nhiều nó không bán được còn cái xe của anh ở việt nam có 5 chiếc à bây giờ nó luộc nó bán cho ai là một lần nữa là quay về niềm tin Vậy mà vì cần kia nói ở ừ, xe uh, gì xe gì giờ là về bãi xe niêm phong niêm phiết gì đó ở ờ, cái chuyện đó chuyện của bạn không phải chuyện của mình nha bà đừng có đem câu chuyện của bạn cho bà nói chuyện của mình đồ ngu đam vậy được không mấy em ủa mình đâu có xâm phạm câu chuyện của bạn đâu đó rồi, rồi bạn bạn bạn bây giờ bạn nói là cái câu chuyện của mình mình kể ra bạn nói mình bạn nói mình ngu ủa nghe tức không chứ mấy em ô niêm phong niêm phiết gì thí dụ như thí dụ như anh không biết nha à, ví dụ ở quê bạn đó đi quê bạn đó đi ruộng đi rẫy không à xe hơi có hai ba chiếc thôi ví dụ vậy đi rồi ờ, bạn chạy bạn đụng xe đi rồi cơ quan nhà nước người ta còn cái sân người ta rộng người ta đậu xe được còn ở sài gòn này á sân đang làm gì còn chỗ đậu đậu toàn là bãi tư nhân không à nó lấy chìa khóa mà nó chạy ra chạy vô chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngủ để chỉnh xe tụi các kiểu ai biết được nó bảo bởi cái bãi xe tôi chụp hình mà thấy rồi đó việt nam phải mỹ đâu cha bây giờ xe tôi đậu vô một phát một nè nó đậu vậy đó đó đóng xe luôn mượn chuột này lại à ví dụ vậy đi đó ví dụ như ở đây có mấy cái xe luôn nha một đống xe nè xe tôi là cái điện thoại nè chạy vô đây đậu bây giờ ví dụ như nó lấy chìa khóa tôi làm chi vậy tôi hiểu mà để làm chi mình nghĩ tốt cho ta nha bạn mình nghĩ tốt cho người ta tập tôi vậy đó bây giờ chi để cái xe này nè nó cần ra nè nó cần ra nó ra đường nào nó phải chạy cái xe tôi ra rồi nó ra rồi xong rồi nó vòng vô đúng chưa đó là ý người ta muốn làm vậy nhưng mà còn mấy ý phụ kia ai biết được đúng không rủi tự nhiên giờ làm làm làm công ăn lương ở bãi xe rồi trả tháng 6 triệu bạc nắng quá bắt ngủ ngoài ừ, xe có xe tới trắng này nệm đẹp tá xe ngon à Đấy, có chìa khóa không có có chìa khóa mở ra mở đề máy lên mở cái lạnh bật nhạc lên ngủ được không Đấy, mấy bạn phải hiểu tôi tâm trạng tôi là chủ xe nha được không thôi cái đó là cái tôi nói ra cái đó đó để cho bạn hiểu được cái hoàn cảnh bạn ờ, đừng có nói chuyện mà mà niêm phong không niêm phong đây một lần và mãi mãi nó nó thẳng luôn bạn đừng có đem cái cái bạn biết bạn áp cho người ta cái đó là không có văn minh đúng không còn cái tôi là người trong cuộc tôi không sai được thế thôi nha mệt quá rồi hết giờ ờ, xong vụ này rồi tới tiếp theo bây giờ á bạn nói về luật bảo hiểm thì để bảo hiểm nó đền nó phải truy cứu người trách nhiệm bây giờ thằng kia nó không có tiền đúng không bây giờ thằng kia nó không có tiền mà thằng kia nó cũng không có bảo hiểm luôn nữa giờ bạn nói lực với tôi tôi nói lực với bạn đó ủa vậy tôi hỏi thẳng bằng luôn vậy tại sao thằng kia không có bảo hiểm cho nó ra đường đúng không vậy lỗi của lỗi lỗi của ai ông tôi bạn nên nhớ tôi chỉ là nạn nhân tôi không phải là cái tôi không phải là cái gì cả nên bạn đừng có đem luật kia đi tôi cả nha bây giờ luật á cái xe bạn nằm trong đây nè ờ bạn nói chuyện luật đi có hai vấn đề thằng nào nói chuyện luật bơi vào có hai vấn đề bà nói luật đúng không thằng bảo hiểm nó làm theo luật của nó thôi mà luật của nó là gì luật của nó thì được nhà nước chấp nhận đúng không rồi công an làm theo luật của công an luật công an cũng được được, được nhà nước chấp nhận luôn nhưng mà xui cái luật công an luật bảo hiểm nó liên quan ờ, ờ. bạn nằm kẻ giữa đúng chưa bây giờ cái xe của bạn nằm đây nè xe 7 tỷ cho tôi đọc lần cuối nha đó bây giờ á tôi á là thuộc dạng là tôi chơi cũng ngon rồi đó nên tôi lấy xe ra trong vòng 7 ngày còn nếu mà tôi chơi theo luật của nó lấy trong vòng 7 tháng cái thằng mẹt nó báo giá tôi á là 200 à, lúc tại thời điểm là 280 triệu không lẽ tôi là thằng đói ăn đến mức mà tôi có hai trăm tám chục triệu tôi không lo nổi tôi lấy cái xe ra mà tôi bỏ xe tôi ngồi đây 7 tháng hả đậu về cái xe đó ly dị tôi luôn đúng không nó trời ơi anh Duy Nguyễn chơi kỳ quá anh Duy Nguyễn mua em về không nâng niu bỏ ngoài bãi nhưng, nhưng chó ghẻ vậy đó bảy bảy tháng trời luôn ôi anh Duy Nguyễn tiếc mấy thằng mặt ghẻ thôi anh Duy Nguyễn đối xử với em vậy thôi em em không về đội Duy Nguyễn nữa đúng không mày nói chịu luật bay vào rồi cái luật tiếp theo nè thứ nhất là cái luật đó không có lợi cho mày rồi đó xong rồi các anh bảo hiểm nó nhân nghĩa nó nói, trời ơi em bảo vệ quyền lợi của anh mà đó, đó. đó bảo vệ quyền lợi bảo khí móc nhưng mà đã được đền trả lời câu thôi mày tao làm được kiều sếp mày đã trả anh nói rồi quan điểm của anh đó thì anh cốc cần mày đền nhưng mà anh thích sự rõ ràng được được đơn một tiếng tao đi theo mày mà trẻ hồi xe tao nằm 7 tháng đó là cái không lợi cho tao rồi đó vậy có lợi cho thằng kia không thằng kia là thằng nào thằng kia là thằng đụng á bây giờ mày đi kiện xúc quần con ta tụi mày đi kiện suốt quần con ta con tao không có tiền đã nó chấp nhận nó ở tù thôi chứ làm sao chấp nhận ở tù còn gia đình nó này nọ kia nữa luật của mày qua được luật nhân quả không đúng không mày bây giờ tự nhiên tao đi theo mày một cái tao mang tiếng là dồn con ta vô đường cùng ơ mày sống gì nó có mấy trăm triệu mà mang tiếng dồn con ta vô đường cùng xin lỗi mày mấy trăm triệu kiếm tháng có đúng không còn cái nghiệp này nè sau này lỡ tao con cháu con cháu lãnh à đúng không nói chuyện nào nó lực bơi vào em thấy anh nói đúng không tao nói thiệt mấy trăm triệu một tháng anh kiếm có à? còn giờ á đẩy con người ta vô tù Ủa, cái thằng khứa thằng bảo hiểm đứng ở giữa nó chọt sau này á cái thằng bị đụng đâu thằng bảo hiểm đâu ba nó hận tao nè nó cóc cần biết bảo hiểm là khứa nào đâu à nó cần thận má chó gì nguyễn má nó giàu mà nó khinh người nghèo má nó nó có mấy trăm triệu rồi nó không tha người ta đã quỳ xuống người ta xin lỗi cái này anh chế chuyện quỳ không có nhưng mà ta người ta, ta đó là, là, năn nỉ người ta hối lỗi rồi người ta mong một sự cảm thông rồi má nó dồn con người ta vô đường cùng đằng sau nó còn vợ còn con còn này còn kia các thứ nữa ở thằng cha đi tù hận xong con đứa con sau này đi tù hận ai biết được hai chục năm sau có còn phim chưa trả thù nguyên dòng họ tao luôn bộ phim đó bà tao nói là gì đợi con ăn mặn đợi cha khát nước đấy ờ, cái luật mày qua được luật nhân quả không nope. mày mày ngồi đây mày giảng đạo với mà nói chuyện luật anh xử sự theo cách của anh có tình có lý không ai nói được câu nào hết cách nào thì mốt anh nói bữa nay anh chỉ anh muốn gửi vài lời cho mấy thằng trẩu tre nó ngồi nói đạo lý với anh thôi đó là cái nhất cái thứ hai cái này nữa mới hài nè mình á mình bị tai nạn đó mình điện thoại bảo hiểm báo cho nó biết cũng như con người ta văn minh ra xác nhận đi rồi này nọ kia rồi ờ, ông chụp hình hiện trường vụ án này nọ đi đúng quá rồi, rồi thí dụ như ông kêu công an cũng được nữa nhưng mà ông phải ông ông kêu công an được thì ông phải nói là ừ thằng thân chủ tôi nó không bị nó không có bị sai thì ông không được giam xe nó đúng không vậy nó mới bảo vệ quyền lợi khách hàng tự nhiên đi công an đi giam xe mình đâu bảo hiểm nó em nào biết em nào có hay ồ hay cái cù lôi mày mày kêu tao báo công an đã đợi giờ công an giam xe tao đã đợi rồi mày hỏi em mấy em nào biết em nào có hay ông anh xin lỗi bạn luôn nó vô gặp công an hả nó sợ trời ơi luôn á tao nói cái thứ như mày thôi dẹp mẹ đi bên đi rồi xong rồi ra nói trời anh di xử vậy em thấy rất là hay nhưng mà em ấy đấy quá thôi thôi mẹ mày làm công ăn lương mày bớt cái mỏ đi ừ, mày bớt cái mình nè. À. đúng không bạn mình cứ đinh ninh là nó dẫn mình vô vậy là nó có đường dây hay là nó dẫn mình vô vậy là nó đại diện cho mình nó nói chuyện với công an mình đỡ phải ra mặt không có đâu mấy em Ông nó vô gặp công an trời ơi hắn vô trộm cướp Nó sợ mà nó ngồi khúm nấm Ông nó không dám cái gì hết trơn Trời ơi bực mình giả man luôn Xong rồi cái nó Ủa công an bắt làm vậy hả anh Trời ơi trời Mày gu mày, mày, mày, mày kêu tao báo công an rồi giờ nó vậy mày đúng dám làm Rồi á Rồi tao hỏi thẳng mà luôn Anh có hỏi thẳng Tao hỏi thẳng mà luôn nè nếu mà giờ tao là phi nhân phi đạo đức má bất nhân bất nghĩa tao chơi theo đường mày kiện thằng kia xúc quần luôn thằng bảo hiểm tự kiện anh không kiện nha tại bảo hiểm nó là nó lúc đó là anh phải giết giấy ủy quyền cho nó để nó thay mặt ra nó đòi nợ xe đụng nó đòi nợ đụng xe là nó kiện đụng xe xúc quần luôn cái thỏi là không má kiện đụng xe là chừng nào lấy xe ra anh hỏi trước câu này khoảng ờ, nó mới nó trả lời được ông có nó làm bảo hiểm mà nó không trả lời được tại đó không phải chuyện của nó đâu chuyện của công an mà đó chuyện xe khi nào ra khi nào vô là công an đó cái chỗ công an anh cũng không thấy vui vẻ nữa thật sự đó là xong bảo hiểm nó nói vậy rồi vậy kiện như nào thắng nó không biết nó nói nói chung là kiện nói chuyện nói chuyện của bảo hiểm nhưng mà anh yên tâm đi ví dụ như đòi không được đòi được hay không được gì thì bảo hiểm của em cũng cũng đền cho anh đền trước nó nói dùng chữ đền trước rồi đòi thằng kia sau nhưng mà trước là nhiêu lâu nó không trả lời được mà nghe cái mùi của nó trước trước chắc cũng phải mẹ ba bốn tháng là ít đó. mà nếu mà trước trước qua bốn ba bốn tháng thì trở về bài toán gì phi nhân phi nghĩa nữa làm gì thằng bảo hiểm tha cho thằng đó thằng bảo hiểm nó nó nó đạo đức cái con khỉ gì nó không kiện thằng đó ở tù thế bà nội luôn á chứ làm gì tha đó thì bởi vậy mới nói với em câu á là không phải trên đời này cái đạo nào cũng phải là nó cũng thế xếp sau cái luật nhân quả hết á đó. đó nên có hai vấn đề mà tôi anh nói để thông não cho mấy cái thằng nói chuyện đạo lý với anh rồi thêm nè xe của anh nè bây giờ ông mày liệt rồi đụng banh đít rồi anh là anh á là người bị đụng từ lúc mà tới từ lúc mà anh gọi thằng bảo hiểm anh đợi nó ngoài nắng ngoài mưa là tiếng đồng hồ đợi công an tiếng rưỡi đứng ngay cầu rạch chiếc đợi vậy đó chưa có ai mà hỏi thăm á ủa anh có bị sao không hay là xe anh có bị sao không ông mới xong xuống vô nói một câu buộc thôi, cuộc đời nhân tình thế thái em nói bỏ đi anh nói bỏ đi đúng không mình bị đụng quá chưa hỏi ủa anh có làm sao không hay là ủa xe anh có làm sao không không có đâu vô đổ cụp cụp mở giấy rồi à, đưa giấy tờ đây bản thôi thôi này không làm mẹ luôn đi tôi chán quá học ngôn gì cũng có có môn đạo đức nó không có học mấy em đó thằng bảo hiểm này có không trong khi á anh là khách hàng của nó nó chưa bao giờ hỏi ừ anh anh có làm sao không tâm trạng anh có quản quản loạn chưa thôi mấy chuyện này coi như là là là là là, là xui xẻo đi anh nhưng mà em sẽ giải quyết để cho anh cảm thấy thỏa tình đặc lý ôi anh là khách hàng của em rồi này không bao giờ có đâu ba không có thí dụ như cái xe này nè bây giờ bạn thấy là xe tôi là xe đúng đúng không mà bị đem về đồn nằm nếu bạn là tôi bạn nghĩ sao không những cái xe không đâu bằng lái đem về đồn nằm luôn cà vẹt xe tất cả nguyên bộ hồ sơ về xe ủa bằng lái tôi có tội gì đâu mà gì mà giữ bằng lái đúng không ở đây là tôi không nói là các bạn làm sai luật luật nhiều khi cho phép các bạn làm điều đó nhưng mà luật trong tình huống này có phù hợp hay không nope. tôi không sai rồi xong rồi á cũng may là có hai chiếc xe còn chiếc xe đang đi lại nữa rồi sau này vô gặp ông công an kia ông công an khác ông hỏi ê bằng lái mày đâu hỏi ê bằng lái công an kia giữ rồi nó kỹ ta thấy con gì đó rất việt nam đó nghe Ô, anh kể câu chuyện này cho mấy bạn anh bên mỹ nó cười không đỡ nổi luôn á đúng không giữ xe là thấy ngộ ngộ rồi quất luôn bằng lái luôn chạy lên chạy xuống trời ơi nó má khổ giả man luôn á vậy mà ngày hôm nay còn mấy thằng trẻ trâu chưa trải sự đời nó ngồi nói chuyện luật với đạo lý với mình nó thôi thôi Ai, biết sống làm sao cho vừa lòng thiên hạ mới Vậy thì luật đạo lý ở đây sao cho nó thấu tình đạt lý anh cũng biết nữa Anh từ nạn nhân anh chuyển qua thành con mồi luôn rồi à. Mà cũng may anh có tiền anh bứt ra khỏi cái đống này Chứ mà gặp con người ta không có tiền là chạy theo cái đống này khỏi làm ăn gì luôn Đúng không? Lỡ người ta có cái xe cần câu cơm là thôi thấy mẹ rồi Thằng mình sai, mình bị giam xe đúng, không nói câu nào cả mình sai mình bị giam giấy tờ mình sai phạt trăm triệu luôn cũng được nữa còn đằng này mình đúng mà bị xử sự y như sai xong mình hỏi ngược lại ủa vậy chi bảo vệ quyền lợi của anh mà What the hell? Bảo vệ quyền lợi của anh gì bây giờ nếu mà em nói câu ra dù là của anh thì em nhốt xe đó thôi Em nhốt bằng lái nó thôi Đó, rồi xe của anh trả ra đi về anh đờ anh sửa đi chứ Còn chuyện thằng bảo hiểm mày trả không trả kệ bà mày Bây giờ mày đem thằng, thằng, thằng xe tao mày ra mày uy hiếp Đó Rồi xong mà đánh vô tâm lý nó đánh vô cái tâm lý mà em cái tâm lý là gì đúng không tâm lý là anh duy nguyễn là người nổi tiếng mà anh duy nguyễn là idol mà anh duy nguyễn lẽ đi chấp nhất với thằng tài xế đâu chơi vậy đó mấy em nói chung á chơi sao cũng được hết anh chơi được hết cuộc sống này anh sống lâu rồi anh biết mà cuộc sống này á nó cộng đồng nó không bao giờ hẳn hết á đó nhưng mà chơi mà diễn mấy cái kiểu này á thầy thấy nó còn hơi bị gì đó đúng không nó cái chuyện là tài thằng tài xế đâm nó sẽ hận anh nó hận anh nó tự nhiên á em đụng anh thì em nói chuyện với anh được rồi thằng bảo hiểm là thằng chó nào mà bây giờ anh chọt chọt nó vô đúng nhưng mà giờ thằng bảo hiểm á anh đang đi theo cái cây của nó nó nó, nó rối rắm nó rườm rà tùm lum tùm la trong đây á mấy em còn trẻ đúng không cái cần á là mấy em thích nghi cuộc sống mấy em học cuộc sống và mấy em học hỏi kiến thức thực tế của những người thành đạt nhanh nè chứ tụi em chả là cái gì đâu mà nói chuyện luật hay không luật luật sư hay không luật sư đây luật sư làm cái con khỉ gì kiện người ta ở tù hả đó nó nói cái gì nếu mà muốn nói á là phải thay đổi cả cái bộ luật bảo hiểm cái đó mới là cái đúng đúng không những cái nước văn minh người ta làm sao đó thì mình bắt trước mình làm như vậy thì mới là được chứ còn á nói thật sự bảo hiểm việt nam non và xanh lắm anh còn chưa kể mấy chuyện khác nữa ô mấy cái ông nội giám đốc kia tập phòng gym anh kìa không biết bị bệnh gì đi phẫu thuật tốn biết nhiêu tiền luôn á đi mua bảo hiểm cũng xịn lắm anh đóng tiền nói tên thôi ở ờ, cái bảo hiểm cụ nhây ổng bực mình quá ổng bỏ tiền ra ổng thanh toán cho bệnh viện xong rồi cái ổng đòi bảo hiểm sao cái bảo hiểm á nó tính toán abcdef các kiểu cái cuối cùng á nó đền cho ổng được 84 ngàn tám bốn ngàn đồng Việt Nam á chứ không phải tám bốn ngàn đô xong rồi á nó cái này nó mới sốc nè ổng cũng thuộc dạng có tiền mà đi mẹt S400 mà mẹt S400 thường là cũng 4 tỷ rồi wow ông nói cái này mới sốc thì chú chú chú gì hỏi gì anh nó nó đền tôi 84 ngàn rồi đó thêm cho mẹ nó luôn cho rồi đi chứ lấy chi 84 ngàn đụng hao lông nha anh không bằng muỗng BCA nữa của Espogen nữa nó amino kem đó cái nói không phải vấn đề không phải chỗ đó mà là cái vấn đề á là nó kêu tôi đích thân tôi tới tới cái tòa nhà của nó lụm tiền nó xong rồi tôi nó kêu cho con vợ đi được không có đó không được anh anh đứng tên bảo hiểm thì anh phải đi tao lại mày mày ăn cái gì tao cho mày nãy chuối xanh tao thắp nhang tao cúng luôn Rồi má nghĩ sao đền ta tám bốn ngàn nó còn kêu tao đích thân nữa tới ờ, tòa nhà của nó lại ờ, nhà lãnh tiền nữa Trời ơi má ơi má Xin lỗi mày dân thường nó có tiền nó mua bảo hiểm đó không Chỉ có dân đại gia nó mới có tiền nó mua bảo hiểm thôi nó có tiền mua bảo hiểm thôi mà giờ bắt giám đốc lộ đi xe ôm gì đó không biết nữa ờ, tới cái tòa nhà của nó lãnh tám bốn ngàn <laughs> không không biết con cha này kể có xạo không nữa anh cũng biết có xạo không mà ông kể vậy đó mà anh nghĩ con cha này chắc không xạo cái chuyện này thằng cha này cũng thù bảo hiểm lắm cây cú bảo hiểm lớn tuổi anh rồi bảo hiểm ông bảo hiểm gì sức khỏe đó nó nó nó thật sự bảo hiểm việt nam nó bắt chước nước ngoài thôi nó làm còn non lắm em rất là bực mình đúng không nó không có tình lý nó không có thấu đáo nó không có thấu đáo còn mang cái mang cái gọi là cái cái cái tư tưởng đây ta đây là lãnh đạo ta đây xếp lớn mấy chuyện ở dưới chúng nó làm kệ mẹ chúng nó mình không cần phải quan tâm tùy tụi em nhận định sao thôi nha anh anh không có bao giờ là tuyên truyền hay là kêu các em ừ nên mua bảo hiểm này hay kia anh không bao giờ kêu chuyện đó từ tụi em quyết định từ các bạn nghe các bạn chọn lựa đó tôi chỉ nói là cái câu chuyện của tôi thôi cái câu chuyện mà xe Mercedes của tôi bị đụng đó và cái những các bên nó tác động sao đúng không các bên nó tác động sao rồi cách xử lý của tôi sao để cho các bạn qua cái này là cái kiến thức này phải là có tiền mà mà mà, mà mua được đâu nha bạn không phải có đâu không phải không phải bạn muốn có lượng kiến thức là bạn có đâu bạn đừng nghe tụi nó chém gió thằng nào nó cũng nói chuyện không có không à nó còn khi mà cái thằng trong cuộc như thế nào như thế nào các bên như thế nào đó thì đó mới là chính xác khi bạn bị tai nạn thì bạn sẽ bị cái gì như thế nào tiến trình hồ sơ nó xử lý ra làm sao đúng không đó xử lý làm sao phạt viết gì rồi đi lên đi xuống ra làm sao trời ơi cái xe của tôi nằm bãi bảy ngày nó nói thiệt nằm bãi bảy ngày trả 60 ngàn như 40 ngàn hay 50 ngàn gì một ngày đó ông kia trả mắc hơn ông kia xe bự hơn trả mắc hơn mà ông kia còn chịu cự là cự lộn với bãi xe nữa nó bạn nó thật sự các bạn bạn ra đường đi nó mâu thuẫn đầy đầy nó cự lộn nó quýnh lộn nó chửi lộn là chuyện bình thường chẳng qua tôi giàu quá tôi mấy cái đồng bạc rồi tốn khe thôi nói ra đường nói tôi sốc không có sốc đúng không không có sốc cỡ các bạn chưa đủ đẳng cấp để mà mình sốc nhưng mà mình á thì mình muốn cho nó xong chuyện cho nó lẹ để mình làm chuyện khác ví dụ như tự nhiên anh vô nó thì à, anh cầm giấy công an nó cho cho nè cho lái xe cho lái xe đưa giấy công an này nọ nhiêu tiền này nọ kia xong rồi cái cách mình sẽ giải quyết tiền bạc rất nhanh chắc thể có thể là phong thái mình đi nó cũng hơi bị nhanh mình cũng không có giống như phần còn lại của xã hội là ừ, ra ngoài đường dạ thưa này nọ kính gì đó không biết nó rồi mặc cả gì đó hay gì đó không biết chứ chứ ông ông ông ông ông, ông tài xế này ờ, không phải ông tài xế mà ông chủ xe luôn tài xế thua rồi chủ xe luôn Ủa, chủ xe điện thoại chủ xe năn nỉ tài xế năn nỉ wow, nói tội mệt lắm em áp lực lắm đâu phải như là đó là người ngoài cuộc mà tôi nó làm công ăn lương tháng nữa à, sáu bảy triệu bảy tám triệu rồi cứ bị đặt xào trẻ cho nó xong rồi gác chân ngủ ngon đó này nọ chứ em đi em đóng vai trò của em là gọi điện thoại nè sáng cuộc 6 giờ gọi con lượt ba cuộc nghe không nổi ngủ mà nghe gì xong 9 giờ gọi mỗi lần gọi rồi nói chung là mệt lắm nó... thôi anh cũng muốn nói nhiều tại anh không tính làm video ở đâu tại video này không có nằm trong chương trình series của anh yes. cái chương trình series của anh là đầu tiên anh kể thứ hai nói về cái cái ờ, ờ, cái cái cái cái cái, cái vai trò trách nhiệm của người gây tai nạn đó rồi cái vai trò trách nhiệm của người bị đụng rồi vai rồi cái tiến trình xử lý hồ sơ rồi sau đó là cách giải quyết hồ sơ và sau đó cái video cuối cùng là cái sửa xe và cái ổ lộn sửa xe chưa cuối cùng cái cuối cùng là xe sau khi sửa nó có mất zin hay không đó Việt Nam mình có mấy anh khứa tối ngày zin ô má vải cả vải cả zin <laughs> nó ngồi nó cãi lộn không anh nó cãi lộn không lại anh cuối cùng nó nói câu mẹ đúng là cùi luôn tao nói mày giờ nha cái xe của anh á cái à, cái cốp xe của anh là 75 triệu bây giờ nó đụng xước miếng á thì anh thay cái cốp mới cũng là cái góp của hãng mẹ sản xuất ra cho dòng xe này thì đâu mày thông não cho anh cái chỗ zin chỗ zin chỗ nào ngon đâu chứ nó ra sao chứ theo tôi thấy á cái cớp của tao cấp cũ á tao đi hai năm rồi bây giờ tao thay cái cấp mới vô tao sướng hơn chứ làm sao mà nó tao mất zin cái biết sao nó nói sao không em ngu rồi sao nó nói được nó nói nè anh gì nói vậy không đúng zin là gì là cái xe của anh á ngày trước á là cái thằng kỹ sư người đức á nó dặn ốc vô còn bây giờ nó nhập cái cản cái cái cái cái cái cái cái cốp xe đó thì về đây là thằng Việt Nam thằng kỹ sư Việt Nam đầu đen nó dặn cốp vô đó là mất xin <laughs> mày nói vậy tao lại mày thôi tao hết nói luôn còn à, con cái vụ án bữa à, à, bữa đó anh đụng hai bữa sau con chiếc mạc đụng đâu gần gần chỗ đó nữa mày chiếc mạc cùi hơn anh mà nó đụng nặng hơn anh má mới hài chứ nó mới hài xe của anh bị đụng sao nhẹ nha xe bị đụng trước rất mắc xe bị đụng trước nó mắc nha nè nè kể cho nghe kể cho nghe xong bye bye luôn nha nó bị đụng dây chuyền nó bị đụng dây chuyền cái thằng uh, hai thằng này còn khổ hơn nữa hai thằng nhóc hai thằng nhóc uh, sinh viên mấy em nó đi làm nghề tài xế cho công ty kia kìa nó chạy xe tải luôn nó quất vô đích cái xe mạc uh, à, GLE GLE GLE hay gì đó quất vô đích cái xe đó bum rồi đó cái xe đó cái xe đó chạy lên uh, bị đụng á chạy văng ra phía trước đụng vô cái xe Mazda cái bụp cái xe Mazda móp đít còn cái xe mẹt nó vừa móp đít nó vừa móp đầu đồ đó tao bảo đảm cái xe đó bây giờ á 400 triệu Ủa không biết báo giá cái gì hư đèn hư manh hư mạch gì đó 400 triệu rồi ờ, tao bảo đảm nữa hai thằng tao bảo đảm hai thằng hai thằng sinh viên này chịu lúc đi tù thôi chứ 400 triệu đó thằng mẹt báo giá cái xe đó 400 triệu bây giờ hỏi nè bây giờ cái điều quan trọng á là chủ xe nó có tha không đúng không thằng chủ xe nó có tha không sao tha được chủ xe nó tha nó ôm hết tiền nó bỏ từ trừ khi nào chủ xe bỏ 400 triệu ra sửa xe thì hai thằng kia nó mới sống ông còn hai thằng kia mà không đi bán đất bán nhà bán ruộng đi mà trả nợ hai thằng kia ra tòa tù chắc rồi xong rồi cái này cái đó là anh nói tụi em biết rồi còn cái thằng Mazda nó bị đụng móc đích cái à, nó kêu nó anh anh yên tâm đi à, cái này anh không có lỗi anh đứng ở đây đi để em kêu công an tới lập hồ sơ xong rồi á là là là em đền cho anh thằng mẹt nói ừ thằng mách na nó thôi thôi thôi hang bê lo đi hang bê lo đi nó chạy luôn mày <laughs> thằng mách na này có kinh nghiệm nha <laughs> ông thằng mách na nói nè thôi không sao không sao không sao anh đụng hang hang bê lo đi tao tao bận quá tao đi đây ừ mách ra khôn chạy luôn không dính công an đỡ bị giam xe ừ, chứ chứ mách na mà đứng ở đó cái nữa đó cái đích con mách na đâu có nhiều tiền đâu nó chắc chừng mười mấy hai chục triệu gì à, cùng à đổ nó vô xong rồi thôi mắt đa giờ bị cẩu xe về công an rồi tới lui xuôi ngược dính vô cái đám ba đứa này thôi mệt luôn hai đứa như tao đủ điên rồi giờ dính ba đứa bởi vậy đó là nói ở đời á hơn nhau ở chỗ kinh nghiệm mấy em mày rõ ràng là mắt đa quá kinh nghiệm rồi ố chạy luôn chạy luôn hại chưa hại chưa mấy em đó nên thực tế cuộc sống nó phức tạp đó cuộc sống nó phức tạp lắm chứ nó không đơn giản như tụi em nghĩ đâu tất cả mọi người nghĩ cuộc sống nó đơn giản là tuổi trẻ chưa trải sự đời thôi cảm ơn các bạn theo dõi video và tiếp tục à, cái chuỗi video về cái à, giải quyết cái vụ tai nạn à, liên quan các bên như thế này nó sẽ còn nhiều video tiếp theo để chia sẻ cho các bạn đủ mọi góc nhìn thực tế thôi không bình luận chia sẻ cho các bạn đủ mọi góc nhìn từ các đối tượng liên quan bảo hiểm người người tai nạn người bị tai nạn rồi à, xử lý hồ sơ pháp lý âm các kiểu bye bye hay thì xe và like đi ba